Chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đạt Chanh đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Giờ hôm nay chúng ta sẽ làm vừa bài đọc vừa, làm vừa bài vĩ cho Strat nha Dành cho cấp tiểu học này Giờ nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhớ like, subscribe, chia Và các bạn nhớ bên lần ở bên dưới những cái thắc mắc nào đấy các bạn bình luận bên dưới rồi minh, à, ờ, minh nhận xét và đáp ứng lại nha giờ bắt đầu nè thì cái bài hôm nay chúng ta học chỉ là bài vĩ hình thép. là bài vĩ hình thép này là à, ở tỉnh ở Thượng Thành tỉnh Bắc Ninh và nó à, có trong năm 2019 trong cuộc thi đó đây đây nha thì Chúng ừ, ta chỉ vẽ một hình thép có chiều cao là 10 tầng Được tạo từ các hình vuông có cạnh là 20 đơn vị Tầng 1 bao gồm 10 hình vuông xếp thành một hàng Tầng 2 bao gồm 9 hình vuông xếp thành một hàng Và vân vân vân cho đến 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cho đến khi nó có một hàng không Xong rồi Xong rồi ấy Tầng, tầng 10 gồm một hình vuông xếp thành một hàng Giờ cuối cùng là à, giờ người ta yêu cầu chúng ta chỉ viết cái hình đó về tính diện tích của cái hình đó luôn thì chúng ta để biết cái chúng ta để biết cái ờ, độ dài của cái hình vuông rồi thì trong đây ấy, người ta nói là hình thép có chiều cao là 10 tầng đúng không về nó được tạo được các hình vuông có cạnh là 20 đơn vị nối tới 20 đơn vị thì là chúng ta tính diện tích hình vuông trước rồi ờ, tiếp theo chúng ta sẽ tính diện tích hết cái phần hình đó luôn và chúng ta cũng phải vỉ như thế này chúng ta sẽ chạy thử nha à, hình này đấy hồi cuối cùng chúng ta sẽ nói diện tích là giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha thì đây cái ờ, đây là cái hình ừ, giờ bạn chúng ta bắt đầu à thì đầu tiên ấy chúng ta sẽ nhấn về thêm cái phần nhóm lệnh vĩ chúng ta sẽ làm phần chuẩn bị trước là xóa tất cả màn hình trước khi vĩ nhấc bút lên rồi mới chuẩn bị thì chúng ta đặt kích thước bút vĩ là hai nha chọn bút màu thì cái hình lúc nãy mà mình cho nó chạy ấy này nó màu màu xanh đấy ờ, là dây đúng không đợi dây tiếp theo đặt kết thúc bút vị thành hai rồi đi tới điểm ấy coi thử cái đồ dài người ta nói cái đồ dài của cái hình vuông nó có cạnh là 20 đơn vị thì chúng ta này nó thì lại ở giữa vậy là mà đằng thứ nhất hay nó có 10 vậy là 20 nhân cho 10 20 nhân cho 10 do cạnh nó là 20 đơn vị Mình lấy ra nhân cho mười lên thành 10 cạnh Tiếp theo chia cho hai Lầu cho nó trừ Không trừ được đó Rồi cho nó đi sang bên trái Ờ, chúng ta phải nhấn thêm ký khối lượng khi bấm này là có một xanh luôn Đấy thì nó sẽ ở bên này Và tiếp theo Chúng ta sẽ làm theo tổ đồ y lên nó có 10 tầng đúng không? Vậy là vẫn là đây chúng ta vẫn chơi đây rồi đấy chúng ta sẽ ở dưới đâu rồi giờ tiếp theo ấy chúng ta sẽ đặt bút và bắt đầu và trước khi làm chúng ta cũng thêm cái khối lệnh hướng vào phía 90 luôn đấy rồi giờ bắt đầu lúc khi chúng ta thêm khối là đặt bút ấy chúng ta sẽ bắt đầu dùng lệnh đối với thiệt à ờ, đặt bút là nó sẽ nhóc đỡ bút lên cho chỉ tờ giấy đỡ cho quý vị Rồi, chúng ta sẽ cho nó lặp lại 10 lần mà mỗi tầng ấy là nó từ dưới lên trên từ dưới có mấy tầng dưới có mấy là 10 10 ô vuông và tầng trên ấy 9 ô 8 ô 7 ô mỗi tầng trên ấy nó đều nhỏ dần nhỏ dần nhỏ hơn cái tầng ở dưới là một ô đấy rồi nó trả lại một cái biếm thôi là ơi hôm nay sẽ đặt biến y ở đây đặt biến y đây nha là đặt biến y là 10 chúng ta sẽ lặp lại 10 lần lặp lại y đi là lặp lại 10 lần ấy là đầu tiên chúng ta sẽ cho nó vẽ hình vuông trước nha là các bạn cũng biết cách vẽ hình vuông không là chúng ta sẽ lặp lại 4 lần để di chuyển 20 bước do hình vuông người ta nói có chiều dài là 20 đơn vị nha các bạn nhớ và tiếp theo là xoay phải một lượt 90 độ là muốn tính muốn tính hình đa giáp ấy hình mà nó có nhiều cạnh ấy là vì hình có nhiều cạnh ấy chúng ta di chuyển cái độ dài nó là cho nó xoay phải là 360 chia cho chia cho độ dài cạnh của không chia cho số cạnh của nó giờ hình vuông nó có bốn cạnh giờ 360 chia cho 4 là 90 chúng ta chạy nó chỉ lặp lại dây mãi đúng không đấy nhưng nó chưa vỉ cái hình tiếp theo khi mà nó vỉ chúng ta vỉ xong màu ấy chúng ta vẫn chỉ đứng ở đây để mình phóng nhỏ lại nha cỡ bốn cỡ 40 đây. đấy chúng ta cho vỉ vai nó vẫn quay lại chỗ cũ vậy thì chúng ta chỉ cho nó di chuyển 20 bước theo hướng của nó đang nhìn nè rồi thì vàng lam, đấy thấy gì đúng không vậy đúng không thế ra cho đây lên lặp lại y chỗ đây nữa là được một tăng lúc vậy chúng ta sẽ cho nuôi lại nữa chúng ta cho nó nhấc bút chúng ta cho nó nhấc bút nha để chuẩn bị đi tới tăng khu mê đồ vị tăng tiếp theo tăng ở trên đấy là thay đổi phong độ một đường là đây âm um, 20 20 nhân cho 10 nhưng mà đây chỉ thay đổi nó thành y nha đầu tiên uh, ờ, nhắc bút thay đổi y một lượng là âm một đồng với thay đổi đấy nó còn đi tới điểm đó nhưng mà nó là nó sẽ giảm đi một ô à thấy không là nó sẽ giảm là coi âm 90 đấy là ở đây chúng ta nhớ phải đợi cái biến này trước nha cho cái thay đổi hoang độ cho không thì nó sẽ bị nó sẽ bị sai đúng anh nó sẽ đi tới ở giữa đây tiếp theo thay đổi tông độ thì chúng nay đơn giản thay đổi tông độ một lượng là 20 chiều dài của chiều độ dài cạnh của cái hình vuông giờ, giờ đây thay đổi một lượng một đúng không chúng ta nhấn đây Dương ơi, giờ chúng đây không phải chia cho hai nữa, chúng đây chỉ đỡ đây là nhăn lên luôn. Cho nếu chia cho hai ấy, nó chỉ ra một nửa. Là chúng đây cho nó chạy lại đây. Đó, chạy lại. À. Một lần vậy đúng không? Ở đây lật lại ơi. Rồi ok. Đấy, tèo vậy, nó giảm lại, nó thay đổi phong độ à đấy nó đi tới chỗ đó rồi thay đổi trong đồ một lửa 20 lên trên đấy các bạn thấy chưa rồi đấy rồi thay đổi trong lượt một lượt 20 vậy đúng không thì chúng ta cho nó lặp lại vậy không để chúng ta sẽ chạy thử ờ trong lúc đó mình cũng cảnh báo các bạn là nên ấy chúng ta có khối lượng nhóc bút đó chúng ta thì cho khối khối lượng đặt bút đây và bỏ cái này rồi để mỗi lần lặp lại nó sẽ chạy lại chương trình qua wow. các bạn đã chỉ, thấy ở hình này nó bị uh, lật ngược và nó bị sai đúng không đây là ghi lỗi cho những bạn thường hay bắt chước lên ờ, làm ấy đấy nó bị lỗi ấy nên đấy Thay đổi không đổi Lúc nó lem xong máy nó chỉ đi tới đến đây Nó chỉ đi tới đến đây à Đúng không Nó lui lại nó chỉ tới đây Giờ nó có chín rồi lui tới đây Nên đấy Chúng ta chỉ cần đơn giản Có hai cách Cách đầu tiên Thay đổi không đổi một lượng là trừ Cho đây nhân đây đúng không Sau cho nó cầm cho 10 là 20 chia trăm hai ấy thử chạy thử đây rồi đấy chúng các bạn thấy chưa còn đây là vì được và còn một cách nữa là nó cũng tiền lợi là chúng ta chúng ta sẽ cho nó đi tới điểm ít về ơi điểm ít đấy nên nó bằng chữ dài nhưng ấy nó chỉ là chia chia cho hai nhưng nhưng mà ấy nó giảm lại nó chỉ 20 nhân cho 9 đấy ủa y nó vẫn là uh, y ấy là nó vẫn đây chia cho hơi đấy hôm nay chạy à bị lỗi đấy rồi là chúng ta đặt đây là uh, trung độ và thay đổi trung độ một lượng là 20 mươi đấy nó cũng là một cách đấy đấy vậy dạ, chúng ta sẽ có đây đây là chúng ta sẽ đặt đây là cách một cách một à còn cái việc đây ấy này nó sẽ tạo thêm cho cách hai đấy một cho hai cách này thì mình thấy cách này nó sẽ tiền lợi nhất còn cách này thì cũng được nó cầm cho người thì nó cũng nhanh luôn đấy một cho hai lần này nha vậy là giờ chúng ta đã vỉ xong kia hết lần nhưng vẫn chưa hết chúng ta cũng phải trong hình này chúng ta nó cũng có nói là hãy tính diện tích của hình tháp nó nên giờ ấy chúng ta cho nó quay vào bên đây nên là giờ trong lúc nó đang vỉ ấy đặt kích thước nó nhỏ lại cỡ bốn bốn mươi không đấy rồi đặt y hạt mười nút vị xong ấy cho nó đi tới đây tọa đồ này đó này cho nó phù hợp ấy nó này là kích thước 100 là nó nói thì nó chỉ ở âm 160 nha âm 160 con tọa độ y là 64 là lúc đó chúng ta chỉ cho nó nói cho nó nói trong vòng uh, à, 4 giây đâu 3,5 đâu chúng ta sẽ cho nó nói ấy chúng ta sẽ đặt cho chúng ta cũng sẽ đặt cho cái đặt kích thước thành 100 luôn rồi và cuối cùng là cho nó nói ấy là đây chúng ta cho nó kết hợp à chúng ta sẽ gây ra diện tích của hình thép đó là hai chấm lầu cho thêm một dấu cách từ mà vì đây và lúc đây nó sẽ kết hợp lại đúng không trong lúc nó kết hợp ấy để chúng ta sẽ làm như vậy chúng ta bên hà phần kết hợp này ấy là chúng ta sẽ cho nó trong cái phần thứ hai kết hợp này là cho nó cộng tính luôn coi thử giờ Chúng ta đã biết uh, chiều dài của cái hình hình vuông là 20 Vậy là tính diện tích hình vuông đó là nhân 20 nhân cho 20 đúng không? Vậy là 400 Vậy chúng ta chỉ lấy 400 nhân cho Nhân cho 10 Nhân cho 10 mà đây 1, 2, 3, 4, 5, 60 Vậy là 55 Nhưng ấy cách này ấy thì nó cũng được Nhưng có điều ấy do ờ, có một cái mà mình không thấy được thì cách này chỉ dành cho mấy bạn mà cơ bản không cho một cách nó hay ấy chúng ta tạo ra một cái biến cách này thì chúng ta sẽ được ăn điểm lắc uh, tối đa luôn là đặt tổng chúng ta chỉ đặt tổng à chúng ta chỉ đặt tổng ấy nó sẽ thành không và mỗi lần nó lặp lại cái này ấy chúng ta cho nó thay đổi cái tầm à, là một lượng là y một lượng là 20 nhân cho 20 xong rồi nhân cho y là số lượng của số lượng khối của mỗi tăng ấy đúng không đấy đó một hai không được cuối cùng chúng ta đỡ tầm nó vô và chúng ta sẽ chạy thử nó sẽ dần dần tăng lên chúng ta thấy tầm không nó đang dần dần tăng lên à đấy nó là hai nghe khai à, hai mươi hai nghe nó vẫn giống như cái cách tính lúc nãy nhưng mà cách này nó sẽ tiền lợi hơn nó tổng vác lại nó le nó chỉ được ăn điểm rất nhiều rồi như vậy chúng ta để xong khi làm xong khi bài này nha thì ấy, à, nếu các bạn hay thích video này thì các bạn nhớ để làm like, share, subscribe Và nếu các bạn có thắc mắc hoặc câu hỏi nào vừa nói Thì các bạn nhớ nhận xét ở bình luận bên dưới rồi mai mình Vậy rồi ờ, giải giải đáp lại cho bạn nha Giờ yeah, video đến đây kết thúc rồi Thì mình mong các bạn làm được cái bài này nha Thì giờ xin chào các bạn và bye bye Bye